sau đây xin bày tỏ tâm sự nhớ người yêu sang mũi người yêu hỡi đừng đau buồn dù bao ngang cháy chúng ta vẫn có nhau đầy bao tố nhưng tháng ngày dù mai sau chúng ta vẫn còn hy vọng kỷ niệm xưa dù trong mong anh vẫn cố gắng mai sau mình có nhau là khao khát hay ước nguyện vẫn trong tim suốt năm không hề phai thương em nhìn em em có tin không bao ngày tháng âm thầm thương nhớ anh luôn thầm mong ngày đó có nhau khó khăn này cố gắng sẽ thành công dù hơi khó dù muốn màng dù bao ngăn cách vẫn kiếp này khắc ghi như facebook về những tâm hình dù buồn vui khát khao trong cuộc đời anh vâng cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm lắng nghe theo dõi xin chúc quý vị các bạn một ngày vui vẻ an lành vui tươi hạnh phúc trân trọng kính chào và hẹn gặp lại chương trình kế tiếp ừ, bye bye